Hello các bạn nha Hôm nay à, mình sẽ à, gửi đến tất cả các bạn một cái à, bàn hack nha Quả này là bàn hack điều khiển tài siêu nhất các bạn Tức là mình muốn ra những con số gì thì theo ý mình nha Đấy, bây giờ là mình sẽ test cho bạn xem một cái bàn hack tài siêu bóng đá nha các bạn Đây, đây là bàn game này Đấy, mình cài vào một máy Đúng không? Rồi Đấy Mình tắt tiếng rồi nha Rồi, đây là cái điều khiển nhá rồi cái này là cái điều khiển này đấy cái điều khiển như thế này rồi mình muốn nó ra những con à, số theo ý mình đấy thì mình mình khiển nhá ví như bây giờ mình khiển ra ba con số 1 đi rồi khiển xong này nắm xuống nút quả nha bên này sẽ mở ra ba số 1 nha các bạn thấy chưa mình chọn ba số 2 đi mình nhấn nút quả này đấy bên này sẽ mở ra ba số 2 nha các bạn đấy ba số 3 be số 4 tài be số 5 tài Đấy, số 6 lúc mình khiển xong là tầm hai cái be chay là mới mở nha rồi một chay hai chay mở này Đấy. mình muốn be, be con khác nhau đều được nha các bạn đây nè mình muốn be con khác nhau này ví dụ như mình chọn hai số 5 một số 2 để chẳng hạn đấy mình gọi rồi bên này sẽ ra hai số 5 một con ờ, một con số 2 Tài. đấy những bạn nào mà muốn mua cái bản hack tài xỉu này ấy, thì liên hệ với mình với mình nha về cái số điện thoại mà ở trên màn hình đấy là 0986 998 235 bên mình thì chuyên cung cấp tất cả các loại quy luật và bản hack nhé bầu cua tài siêu sóc giữa nhé những bạn nào cần thì liên hệ mình nhé rồi chào các bạn